Hey, chào các bạn hôm nay ờ, mới sang bên này ở mình ờ, tính là làm rất là nhiều cái video để mình chia sẻ cho mọi người về các kênh đầu tư nhưng mà điều rất là thú vị và cũng rất là dị ứng là mình ờ, qua bên này đi ra ngõ gặp bán token thật là đáng sợ nó bẫy từ trong nhà ra đến quán cà phê lên đến đi thang máy là, là gặp bẫy hỏi nhau là mua token giới hạn bao nhiêu rất vui là bởi vì bây giờ có được một lượng ờ, rất nhiều bạn trẻ tham gia vào kênh đầu tư chứng khoán để học cách đầu tư nhưng mà chứng khoán nó không bị bài bạc và lôi kéo dụ dỗ <laughs> giống như là bắn token hay là bắn còi và ờ, mình thấy đây là một điều thật sự đáng ngại tại vì các bạn biết không khi các bạn đầu tư chứng khoán các bạn bắt đầu từ con số nhỏ ờ, dần lên rồi ờ, tại vì nó là kênh hợp pháp nên là mọi người đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn về mặt đạo đức trong việc giao dịch và thậm chí các bạn có lỗ cũng lỗ một ít một ít một nhưng khi một khi các bạn roi vào token nó mất nó mất sạch luôn và đây thật sự là một cái vấn nạn mà mình nghĩ là rất là khó để mà một người như mình có thể đứng ngoài nhìn được thật đáng sợ các bạn biết vào quán cà phê mà 5 người thì mất tiêu ba người bán token mới chơi BO rồi Ok mình sẽ hướng dẫn thêm có những cái chia sẻ thêm cho mọi người về từng cái kênh này như, như thế nào nhưng mà đây thật sự là một điều mà mình cực kỳ e ngại